Tên em anh khó thêm vì không nói được ra Càng gần em anh luôn thấy đau Anh luôn thấy cách xa Vì tình bạn che đôi mắt em bao năm tháng ngày qua Không bình thường như xưa giữa hai chúng ta Em muốn chúng mình là gì Vì anh muốn chúng mình là hơn Anh muốn chúng mình là hơn Anh muốn chúng ta hơn là bạn Em muốn chúng mình là gì Vì anh muốn chúng mình là hơn Anh muốn chúng mình là hơn i đã thực sự yêu em quá lâu em thao thức tình dịch anh nó lén suốt vào đêm dài làm em cười vì nhìn được những tin anh đã viết lại làm em suy tư vì từng câu chuyện mà anh đã viết phát mà trái tim anh muốn nói gì à và đã bắt đầu anh sẽ cảm xúc này lại vì anh mong anh sẽ này sẽ nhẹ coi nhưng tình yêu cho em mãi mãi quay lại mãi không phai mãi để dài à em muốn chúc mình là gì anh muốn chúc mình là hơn anh muốn chúc mình là hơn anh muốn chúng ta hơn là bạn em muốn chúc mình là gì